rồi đây nha cả nhà đây em à, lý phan nè hai anh em mình đang à, quẩn à, đi <laughs> đập đá đen quýnh nè nãy kèo một phát bại các bạn con chim nó trên cây mà nó tóc chó luôn chim bổi á đây không mới phát hiện ra chỗ này có con cặp không sẽ lấy ngồi số một không đánh đường đi rất đẹp các bạn rồi ở trong lùm đó anh quýnh là bắt chắc luôn á nè đẹp không rồi nha anh em giờ là 12 giờ nè đây đây à, em à, lý phai nè cái này à, anh hòa nè các bạn anh hòa ở đồng nai nè đó, anh hòa chào anh em với anh hòa ơi rồi bây giờ mấy anh em mình sáng giờ <laughs> thông muốn từ sáng tới giờ luôn <laughs> bây giờ phải tiếng việt một cái cặp nữa thử thách lần lần thứ ba coi được không nha rồi để cầm cầm cái cái cái chân quay theo anh đi đi anh em mình xuống tiêu diệt coi đúng rồi đúng rồi rồi clip hơi bị đẹp nha các bạn ơi rồi ơn trống nè à, trời clip đẹp quá để không bắt cái nha để không đánh luôn con máy ở dưới kia có con cặp sừng lắm rồi nha các bạn giờ thông uh, đang uh, quay trở về sài gòn đây từ bên long tân các bạn long tân đồng nai đây trên chiếc đò mọi người đang uh, mong chờ để uh, quay về nhà vào buổi chiều giờ khoảng 5 giờ nha các bạn có cô này cũng đang ngồi đây <laughs>